nửa đời sau nửa đời âu cầm gánh mưa gió nửa đời người trần nhân xa tiên rơi bên cung cửa sổ lệ ta rơi lòng ta đau thơ cô đơn quá dịu dàng tim em say chỉ mong sẽ yên luciamo via luco dao dao của trao cu chi mua gió hau kề mùa